Hmm? Kau nak cari kah? Kaya? Kau nak cari kah? Kaya cari. Cari banyak kan? kan gak anak? Makanan kah? Cari cemilan gak? Eh? Mana ada? Mat. Cari cemilan ya. Kayak model. Di depan. Việt Nam Có đi mà nâng đi Hả? Mà nâng, không đi nâng à? Thế Cái sốc em á Cái lịch cũng làm cái chụp đấy Cái tiền cũng làm hả? よいよいđó ạ dạ. này nhớ dạ. nhớ mặt học cái nhà cái non con chi cả nhớ học <laughs> Ja. Hallo. Hallo, Klappe. Yang video mam tadi mana? Hah? Ayo, CRK 25. syutingnya situ murke yang murke goreng-gorengan anak lah Ayo, Tole. Nilai juga ada. Sebelum membuka nama. <laughs> padang ciwi singgahnya tahu di padang ciwi <laughs> enggak tahu banget di padang ciwi sini <laughs> <laughs>